thế nhưng đằng sau những vẻ đẹp đó lại một tính cách vô cùng ngang bướng và hầy dối chay cối và giận lâu trẻ trâu và nghịch ngợm một con sư tử hà đông chính hiệu với khả năng phán đoán cực kỳ cao chỉ cần mất 3 giây là có thể tìm ra ngay người mà tôi vừa lái ảnh với một sở thích quái lạ đó là sưu tập tiền lương của chồng và cô gái mà tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là con sư tử hà đông